Bài tập số 1. Quan sát hình vẽ và cho biết khối lượng của từng vật trong mỗi hình vẽ. Chúng mình sẽ có 4 hình A, B, C và D. Trong 4 hình này, các con hãy cùng quan sát và xem ở hình A đó là cân gói đường. Ở hình B, cân ba quả táo. Ở hình C đó là cân gói mì chính và ở hình D, đó là cân quả lê. Các con hãy quan sát bốn hình và sau đó các con tự lựa chọn bài tập và điền kết quả vào vị trí chấm chấm ở mỗi phần. Các con hãy tìm xem gói đường cân nặng bao nhiêu, ba quả táo cân nặng bao nhiêu, gói mì chính cân nặng bao nhiêu và quả lê cân nặng bao nhiêu. Các con hãy làm bài thật nhanh cho cô nào. Các con đã làm bài xong chưa? Cô cho mình cùng chữa nhé. Ở phần A, các con hãy cùng quan sát với cô. Gói đường sẽ cân nặng bao nhiêu? Ở đây các con đều nhìn thấy là cân thăng bằng. Bên gói đường, một bên là gói đường, còn bên kia là quả cân 200g. Vậy ta có dễ dàng trả lời được không? Gói đường sẽ nặng 200g vì cân đã thăng bằng hai bên gói đường và quả cân bằng nhau. Vì vậy, gói đường bằng 200g. Bên này, ba quả táo, đĩa cân ba quả táo, thì bên đĩa cân kia gồm có quả cân 500g và quả cân 200g. Cân thăng bằng. Vậy ba quả táo nặng bao nhiêu các con? Đó chính là nặng 700g các con ạ. Ta làm cách nào để ra 700g? Ta chỉ việc lấy 500g cộng 200g, ta được kết quả là 700g đấy